chạy ra rồi anh chạy ra anh chạy để hẹn chết rồi đó nè lãnh hiện chỗ thay đồ rồi ủng hộ luôn kìa anh ủng hộ đi một trăm đèn bây giờ chúng ta đi hướng mắt về sân khấu ra tranh mùa màu thứ hai hai giờ mấy đứa ơi Dạ thưa người mẫu Cái bài nào vậy? Mày hả đuổi đẹp quá có tiền làm có quyền khám phá người đẹp chi tiết nào mất không có vợ thấy cũng đông nhiều nhiều nhiều này mới thấy là sẽ là điểm nhí là muốn quý vị cao đi quá đẹp luôn là đàn số hai đàn số ba rồi rồi cảm ơn anh đây là chị ấy em cũng nè em chỉ đi này cô đẹp đẹp quá đẹp luôn chấm mắt rồi quá đẹp luôn rồi cảm ơn như ý rồi qua đây là cô số hai số ba anh ơi anh này đại gia nè đang sẽ kịp chữ hết rồi Rồi chết rồi hả Cái chân đẩy của anh Rồi đã anh ủng hộ cho Rồi Rồi bây giờ số 1 phải vào Cái này cái này Rồi hết đi Rồi mình trên đi em Rồi cảm ơn anh Rồi rồi cảm ơn

cuối cùng rồi và đưa gài ở lại nha rồi sẽ mời quý vị hướng dẫn về sân khấu xem ra người đẹp thứ ba người đẹp thứ ba nè các quý vị ơi mời có tiền là có quyền quốc vũ cái lộn có tiền là có quyền sẵn ta người đẹp xuất con còn hay nhất rồi chị gái đây, uống rồi đi. Đậu nhỏ rồi. Chị gái rồi. Chạy đi uống rồi, cái đi đi nào đi chịu rồi, biết rồi, em cảm ơn chị nhiều. Lên đây, lên đây, em không hảo rồi đâu. Nè, anh đại gia áo đen kìa, không bắt chị đi. Anh đại gia áo đen kìa. Quyết cùng đi. Rồi xuống đây luôn nè. Cảm ơn. Rồi cảm ơn anh. Rồi ông nét quá. Rồi xuống rồi nè. Rồi anh anh bắt dính đại gia kìa anh thấy đẹp anh thấy đẹp em dạ, dạ, dạ. đẹp đẹp đẹp rồi đẹp rồi tùy cái chú rồi nhưng bây giờ với lời khuyên không mất người sân khấu và xem quan nhạc chúng tôi người về thanh mai bé ba đẹp quá quý vị ơi màu xanh mai cái một linh mình rất là nóng bỏng nha mấy miệng rồi thẳng xuống dưới đi bé ba là em của bé hai thứ ba là anh em rồi đó hai là em của anh chủ nha quý vị rồi ủng hộ đi trời ơi ủng hộ đi trời ơi ủng hộ đi áo này cho anh con gái này trời chị lão rồi chị rồi rồi rồi biết em nhảy là biết nhiều biết biết năm năm sau đâu anh thấy gì là lại đừng ghét tôi muốn xem con sò lông được cùng mọi người không quý vị và chúng tôi đã chơi cái này nè đó là chủ luôn ảnh là cái buổi chơi cho ba con rồi anh ơi ông hỏi cuối cùng nha còn người ta chỉ chỉ chỉ rồi ông hỏi ông hỏi mẹ nó là bên ông ta là cho theo về với đèn số 2, số 3 anh nấu đen kìa Rồi đến đây Anh ủng hộ đi em nấu đen Thế rồi Hai mẹ Qua đâu? Nói lì xì cho em cái lọc nhưng mà thôi Chị, bữa nay chị Ok, rồi ok luôn Đến mẹ? Em phải xong lát rồi gửi vào chạch mà Đến mẹ? Hai con Công an rồi rồi nhắc đi nhắc khoảng bảy vô em giờ bây giờ cái này cái gì bản về sân khấu và khi qua lát mùa đẹp đẹp thì những mình cần thời gian cái gì coi lên giờ rồi này chết rồi em có mấy chuyện gì nữa hai con ra rồi thích ra rồi cái gì nào có nhắc rồi rồi mà muốn rồi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 rồi có tiền cái gì nhét thoải mái luôn vậy, gì đó nhét đâu cũng được rồi con bỏ 500 ngàn bây giờ người đẹp ơi mua yếu xịt kẹt tiền cho chị luôn hay quá Giờ bây giờ cái người khách người sân khấu là xem ra người đẹp như ý xịt kẹt tiền cho chị như vậy 还没跟你们讲呢。 bước qua một chương trình tắm sát tàn cây với hai người đẹp Ngọc Trinh và người đẹp ờ, Như Ý. À. bạn đến trong câu chuyện đó khi họ chậm bước là lúc tôi cái anh này nói đẹp vậy cái chim nó ngứa không lên xe nâng tiger mừng bạn này và dạ, bây giờ xin mời quý nhất các về sân khấu và xem qua người đẹp như ý sẽ tiếp tiền đầy cho quý vị cùng thưởng thức họ như ý rồi mà đứng nói hôm nay nè nè nè đây đàn cây nè múa luôn đi bóng múa luôn dạ, dạ, rồi và giờ đây quý vị sẽ đến với một chương trình tấm sát đàn cây ở quay chi sát dữ vậy đi vô đi vô đi vô rồi đi tháo cái ly lông ra coi chừng nó béo cái ly lông nó cháy xuống nhiều xuống phòng chưa lấy luôn á ở ngoài sẽ có khó đó trời ơi cho anh hưởng nãy đi. bỏ cái đi lông ra đi Để chết Gia bây giờ xin mời quý vị mắt người xem xuống và chiến và xem qua những người sinh ngày sắp xuống của đang hỏi cầu các quý với người đẹp như ấy là người đẹp Ngọc Trinh Minh tấm lòng của quý vị của một chị ủng hộ anh em của anh chị quý vị có cái ghế đứng lên nha em này là vô cái giường vô của anh à, à, LGBT mới tấm mới được đúng không tấm à, mới được đứng lên em đó rồi cái gì ủng hộ cái gì anh điện nè mới với lại đô con con sông mới luôn anh bảy chủ uống à, rượu mới được con sông điện phải ờ để nào đá cái vô coi đúng được không được được quá rồi sao được đúng không hello đó chương trình đâu đâu có một tiền với mình nha không phải động tiền mỗi ngày phải có gì ơi với chủ đề chim một tấm lòng lá lành đùm lá đất lá đất đùm lá đá lá đá đùm lá thúi lá phiếu này để cho Mỹ đi, ủng hộ của anh nhiều lắm lắm thì góp quý vị ơi đó đó này nè đủ tiền thì góp từ từ thôi ơi trở lại quá là sợ bà nội Mỹ Mỹ bự Nói chuyện bạn gái đi kêu ơi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 ống to lấy, đẹp phải không đi cái bồng phải không đừng có làm cái sợ cái má ơi trời ơi cái má nhào chứ ghê quá rồi bây giờ ra dòng đội này đã có người chủ nhiệm chị nhân nên là đoạt giải cái nha dạ, dạ, rồi các chị vị sinh tình ủng hộ ờ, tham gia dòng đội thứ ờ, thứ hai cái nha dạ, và sau ờ, dòng đội thứ hai thì vị sẽ được thưởng thức qua những giọng hát những người đẹp chuyển giới từ thái lan như đẹp hùng đội chị vị nha nha đặc biệt hôm nay là người đẹp phương anh đến từ biên hòa sẽ góp vào chương trình ngày buổi tối đêm nay quý vị ơi rồi các chắc chị vị ổn hộ cho họ nha để chúng em sẽ đem ra dòng đội thứ hai để phục vụ vé cho vị nha rồi bán vé em ơi chị bán vé nha chị phương anh ơi Kiều Phương Anh ơi chuẩn bị bài hát nè Kiều Phương Anh ơi rồi dòng lời thứ hai ờ, cũng hai chục ngàn hai chục ngàn một vé những gì đó và trên đây người đẹp học sinh sẽ ờ, xuống dưới ờ, cho quý vị phục vụ quý vị những tấm lá vé và dòng loại này vé màu vàng luôn quý vị ha hai chục ngàn hai chục ngàn một vé và quý vị thưởng thức qua những tiếng hát của những người đẹp chuyện giới trong buổi tối ngày hôm nay vé dạ, cái ghế em ơi ghế cho khách ngồi cho em ơi rồi quý vị bán vé đây bán vé đi quý vị rồi quý vị ơi những cái đạp cổ trên của một người cho quý vị cho khỏi tiếng hang của tiếng nghe đó những cái gì đó nè thôi coi ký hiệu ký hiệu màu vàng quý vị ký hiệu là 026 quý vị nghe đó những cái đẹp rồi trên phục vụ cho quý vị nhận lấy tay quý vị ơi để ủng hộ cho kênh những cái trên đây nha quý vị nha rồi à, em vé đây phục vụ năm ơi chú ý em vé đây nè Bà lên trên ngồi đi cho những thứ đi cho rõ ràng cho nha Chúng em sẽ đưa ra những cái khúc của Bùi Thị Kỳ ha Kèm sẽ là những người đẹp sẽ thực hiện những cái nhất của chị ha Các chỉ vì thương hiệu hội thật mỗi người mình nhất ở Thiện đây. Một cái nhất là hai mươi đổi Thiện nha Rồi, một lần nữa xin được dụng cái đẹp phương nhanh nhưng mà Nè đem giấy xuống rồi nè, nè mới hai thôi Không đủ giấy rồi Anh được ra, anh được ra, anh được ra, cho em hai thôi Thôi ghế đâu rồi, ghế đâu rồi Nó anh anh lại lên ngồi chị đi Ba anh lên ngồi chị đi hay là anh ngồi xuống đi chị đi lên Ghế nào đúng, ghế nào đúng Ghế nào đúng

đi em em cái máy cái tiện nè rồi quý vị ơi, và bây giờ à, không à, để xin nói tiếng lặng với nha. Xin mời vị phụ qua thi hát vui đẹp và đến từ à, hôm nay là chị gái nói chuyện quà của chị ơi đó hôm nay là chương trình nhanh nhạy với luôn hát với anh em nhaพี่nha các chị biết chị nào cũng tham gia chương trình nhẹ quý vị chọn lựa những ca khúc yêu thích đăng ký cái bên kênh của chúng em và chúng ta sẽ làm ca sĩ giao lưu nhanh nhạy với nhau nghe nha quý vị và bây giờ không để sự thấm lặng trong hay những người đẹp của chị em dạo bước chào mọi những lấy tương lai và bây giờ xin mời bị thống qua một ca một cái làm nền à, quý vị phụ nữ ta thứ hát cô đẹp thế giới người đẹp hăng giữ đi hai người giữ đi cái này là vòng đầu ta nó cặp bao nhiêu đúng không đứng trời hay lỗ ăn cảo nha một chút đi rồi ta hãy chơi rồi giờ sổ cho sổ tay sổ cái gì kìa Giờ dòng loại này cũng 20 ngàn, 20 ngàn một vé nha quý vị Đó quý vị ủng hộ nhanh ủng hộ lẹ, chúng em sẽ sổ sang sổ lẹ luôn ha quý vị Và không lẽ xin cảm ơn quý vị sẽ thưởng thức qua tiếng hát của ờ, người đẹp thương Anh quay like sao sao mà xóa luôn hả cả à. đang hôm nay là quán cái chưa quán của ngày mấy ba lên hai cho đến đây những những chương trình là lên tôi show xin lỗi những việc mà bạn hết mà chỉ cần được thật ra chuyện học đó sau trận đội đầu tiên này thì em sẽ giới thiệu sự lựa chọn giao lưu một cái clip mà một chị đến từ biên hòa nha Chơi đạp lại mày Cần gì đây mày, gì đây đây, mấy gì đây mày, gì đây cần Chơi cái này cái đây rồi Cha mày không giống giống mười bảy hàng với nhau ủng hộ Đi em đừng để được cái gì rồi Rồi bước anh anh em ơi, anh em ơi Đó, chúng em không phải kẹt cái đi nha Cái chỉ gì lấy tay với mình ơi ba giây sáu chục còn ba giây cuối nè hết nghĩa rồi rồi giờ bây giờ nó chỉ cái nào cái trời đâu biết được đây giờ chúng ta đẹp đẹp chút chút chuẩn bị được là rồi đầu lại cái gì ở đầu đầu đi nha giờ bây giờ cái chuyện cái nào có thể là phải bị do số Vâng, vâng, bắt vâng. tầm, bắt tầm hết chưa cái đẻ rồi. Rồi. Rồi thì cũng cái gì cái chậm chậm nha, không nói cho đẹp chỗ gì. Số gì đây? Do số của mình nha. Số gì đây? Số gì đây chúng em có mấy con mấy gì đây mấy gì đây con mấy gì đây. À rồi Con một lên trải suối đưa một thuyền trao nghiêng thế nhìn theo bao người đồng mà ăn chay 52 52 là con số đầu tiên nha chọt chọt vô quý vị chọt vô giấy hành lên nha chọt vô cái lộn 52 là con số đầu tiên quý nha đặt vô quý vị chọt chọt vừa vừa vừa quý vị chọt dữ quá nó đắp cái số con số 52 là con số đầu tiên quý vị chọt chọt vô quý vị ơi con số gì đang sơn gì đang sơn xin chúc mộc mà đầu đình em xin em đứng dũng tình nó cũng xin hai mươi chín hai mươi chín hai mươi chín cũng xin gì đây sớm gì đây em tên gì em tên chi xin cho biết quý anh là gì em tên là như tên lắm xin cho biết tới tay gặp nhau ba mươi sáu ba mươi sáu ba mươi sáu xưa gì đây xưa gì đây xưa gì đây anh đã xuống bao cuộc chàng trường xưa cuộc thương em là nhân ngôi sao bạn trường em lâm đáp với hàng rào mây mái nhà người là dục sĩ việt nam con mười tám con mười tám gạch gạch vô con mười tám đi đôi ra con mấy con mấy cái cờ ra con mấy cái cờ ra thôi thôi bà ơi gái trai đôi bờ nhớ thương cái con em đôi đầu chẳng hết không béo đó đấy hả bắt cái giò hả ngày mà anh ra đi là em sẽ nhận là người thứ hai đi con ba mươi hai ba mươi hai thành tập vô vô thành tập vô ba mươi hai ba mươi hai con nhà xa con mới chạy con gì đây đây gì đây con biết gì đây dầu nhớ tay em đẩy đẩy đẩy cái dầu nhớ tay em đẩy đẩy đẩy là bốn mươi bảy bốn bảy bốn mươi bảy xa con mới còn biết gì đây đây gì đây con biết gì đây thiệt là thiểu năm là con số năm còn số cũng còn số năm điện thoại sách gọi Còn số năm Số gì đây, số gì đây, số gì đây Chàng về, chàng về, chàng nhắn em chăm em con năm chục con năm mươi con số gì đây số gì đây số gì đây em mãi ngàn người là người con gái việt nam ba mươi tám ba mươi tám ba mươi tám ba mươi tám con số gì đây số gì đây số gì đây cặp cặp đứa đôi con mười một con mười một sạch vô sạch vô tôi để kêu đừng coi đám lại là đồ bố mà bông bà nhà lần đi vào thì bán anh chờ đồ đâu người tôi nhớ tôi đó tôi đó đây nè con số 10 sạch vô con số 10 sạch sạch vô con số 10 con số 10 con số 10 con số 10 con con số thật biết vì sao tại sao anh ra đi không một lời, đi rồi thêm để anh trở lại người đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương em sắp xa tình em bởi vì ngày xưa em đã quá say là nấu anh không làm gì vì anh cứ yêu chứ

nội ờ, quay đó gì ba ông nội một hay người ta đàn ông ngày xưa mà em nhớ thương em không hiểu vì sao tại sao anh xa thì không một lời buồn đi rồi anh quay trở về người con gái ngày xưa mà em nhớ thương em rất xa tình em chỉ vì ngày xưa em đã quá sai làm yêu khóc làm gì vì người đau thương cho người có yêu mình đâu rồi xin hãy xin chúc anh được hạnh phúc thế gian này là như bé anh nếu mai này cuộc tình anh có chia lìa hãy trở về vì em chỉ yêu mình này nhưng có lẽ đã chẳng chỉ là mơ anh dù anh có yêu mình đâu thôi anh hãy xin cho tôi được hạnh phúc hãy sang này đôi chúng ta mình an nơi nơi này cuộc tình anh có chia ly. hãy trở về vì em chỉ yêu mình anh nhưng có lẽ chắc chỉ là mơ anh có yêu gì tôi xuất sắc Thank you. Rồi vừa qua quý vị đã thưởng một tiếng hát của người đẹp như ý à, Rồi ủng hộ đi anh ơi, đó 20 ngàn một lá vé cho bên nha về các chị quý nào trúng thưởng để lãnh đồng cùng nhóm ông rất là dễ thương xuất sắc cho mình nha Còn các chị nào không cần biết anh thì anh bán bán bán bán làm chúng nhóm ông luôn cho quý vị và bên dưới cái đẹp cuộc những diễn đang phát hành những tờ vé chỉ 20 ngàn, 20 ngàn một vé nha quý vị Đó, ai chưa có vé nhanh tay ủng hộ dùm em quý vị ơi Rồi, phải ủng hộ vé nè quý vị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 Rồi, còn 5 giấy nữa, ai ủng hộ cho chúng em 5 giấy nữa, chúng em mời cô luôn quý vị. Đó, ủng hộ nhanh đúng rồi liền. Thôi đi rồi, phụ đi, hai ba phụ đi, còn còn mẹ cùng với chị ơi. Rồi các chị nào ủng hộ nhau tiếp cái tình giúp nha. Thì em sẽ cho đọc đầu tiên sổ chị ơi. Ai muốn giấy đi ơi, xuống bằng dưới comment này có ủng hộ. Đó là đẹp như ý ơi. Nếu bây giờ làm đi bài nào mà có bánh tèo em quên rồi, phục vụ như vậy. ơi còn năm giấy nữa năm giấy nữa em em em sổ này sổ lẻ cái gì ơi trời phải thịt tiêu em nghe nghe nghe nghe em hỏi nè trời hỏi người ta bị giấy quá rồi cũng như bị tiền trời ảnh đem phát thưởng vé luôn ủng hộ đi anh cái này nè số số đi anh ơi số gì đây số gì đây chân đi đây lấy đi đây ta quán hết anh đây còn hết anh sợ xóa đi xe gì đây xa có cái đồng gì đây này gì đi. con gì đây em ơi đừng khóc em ơi đừng khóc em đi em ơi đừng làm em ơi đừng cho chân anh bị cắt lắm sao con ngồi mắt cái nhớ biết ngơ phút tức gì em đâu đi xa nó đâu mãi lấy cái nhìn đào chân chân con thương ai sẽ bao liền đạo con thân mình mình này Đôi đời tôi vẫn chân đau, ta mời hãy cùng đi xa, xa khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, cánh hoa đào cùng đất đôi đôi khi thấy em về lòng sao xa xôi nàng em hay biết rằng em đã yêu anh từ lâu để khi bên em nơi này mà lần lần được nói ra bao càng tim nguyên anh thương tìm sao thương nhớ sao luôn anh em hơn em rồi on in the living. And singing the food, be nguyệt và tường vi nha biết nha đó chính là khách ờ, của bé hai đến đây rất là đủ rồi nha ở được cộng đồng để bóng em <laughs> không để bạn em ơi rồi giờ khách đang ờ, đến là nó đông đủ với ha đấy mà vui tiền và bây giờ dòng ờ, loại đầu tiên với ha là nhân viên nữ đẹp của cho phục vụ cho những lá vé là 20 ngàn đồng với nha các chị nào trúng thưởng thì được lãnh một con dấu bông rất là đẹp xinh sáng về gia mình. ờ cho các chuẩn bị ờ, quý vị uh, mua những tấm vé ủng hộ thêm thì ờ, quý vị sẽ thưởng thức qua tiếng hát của nghe em bé bà phải sống, được, thì đã có căn co trúng nhanh Với công tác diễn vậy chúng ta trúng nhanh cho ông Mọi người xem, mọi người chia sẻ và like với mang cái cho mọi người, không không? mê lao mê lao mê lao tôi đã sống cho mê lao mê lao mê lao mê lao tôi đã sống cho mê lao mê lao mê lao nhìn anh chỉ siêu khi vũ trong niềm vui mang bồ đông đuối cùng nhau ta ca ta hát cho một đêm ngọt ngào tuyệt vời vì anh như em nên đã trao đổi hồn cho anh nóng cháy để mà một sao hạnh phúc hãy ôm hết ngày đang lao mê lao đúng không gia đình ơi là có một cái gia đình nó sinh được mẹ lao con nó sinh được mẹ lao mẹ lao con nó sinh được mẹ lao mẹ lao con nó sinh được mẹ lao mẹ lao vì anh trong đời đời là nhà ta hát cho một đứa ngọt ngào tình đời vì anh như em nên đã trao nụ hôn cho anh nóng cháy điều mà một sao hay ho từ xa từ xa nhìn qua anh cùng lúc ngọt ngào ban đầu vì em như anh nên đã trao nụ hôn cho anh nóng cháy điều mà một sao hay ho hey oh bán vé thôi em bán vé thôi À, sau là chương trình này liên hệ với chương trình này local show của mình đây hôm nay cái hai sẽ đưa ra những chương trình này local show ha có những món quà làm việc để hàng quý chị làm cho chị về làm quà của chị nha và bây giờ có thể sẽ đóng lại xin mời bị thủ đức một ca khúc từ kênh em đừng khóc bên trên từng lòng không? Là quý vị ơi, hôm nay là chương trình Đông Sơn chúng ta là bán những viên của Trung Phụng. Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, thử xin quý vị nha một phong bì à, trị giá là bao nhiêu triệu vậy một chú có bông rất là dễ thương cho quý vị nha nó xinh xắn hơn bánh vị là các chị đi ủng hộ à, và gửi dĩa cho một mẹ cho quý vị hai mươi ngàn đồng một lễ mời quý vị hai điều một trăm năm mươi Dạ bây giờ xin mời vị thính qua một ca khúc của anh kênh Bên trên lầu các em ơi đừng khóc Vỗ tay nè quý vị ơi Vỗ tay nè quý vị ơi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 thì sẽ có Dạ xem, dạ xem chương trình vô cái số đặc biệt của tới đây Phi ơi Quý tụ những cái sinh hoạt kiểu giấy một đường xuất hiện nha Phi nghe Rồi, rồi một cái đó cho tôi là 20 ngàn đồng của Phi ủng hộ các Phi ơi ủng hộ là một Phi nha anh Tuấn đi rồi, một cái 20 ngàn đồng cho Phi nha Vì sẽ phải có có những đi buồn lâu tình yêu cần lắm hai phút chung có khoảng máu vì sao lại hai khóc chẳng có hơi buồn lâu sự tình ngọt đang lắm hai phút chung có kêu một sầu vì sao lại khóc là hai người là cái gì không các chị cái này là cũng nổi nè là không rất là xinh xắn cái gì trời vậy Giang xem, giang xem, chương trình lúc nó không đẹp nè quý vị ơi Đó mọi người ủng hộ một lúc để 20.000 đồng quý vị nghe Đó, chúng ta đồng cho đồng quý vị ơi Làm cái gì cũng được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 chị kia, nha Rồi các thị trường nhớ chờ cho động động lên cho mấy người lúc xưa ở trong một cái hai cái chị nhiều cái con rất nhiều Trái còn rồi, chạy em nói lỗ nào, chúng nó lỗ nữa đây từ từ đem thì không sao đâu kệ nó không là tới lòng đình Dạ bây giờ xin mời Bì để thích nói với tiên nhạc xin mời Bì thử qua thi hát 15 Linh đó hôm nay là quán nghĩa ờ, những hàng khai trương như vậy nha và các chị chị nhà nhớ gì anh chọn chưa chưa chưa từ từ <laughs> đó các anh chị quý vị là trúng thưởng nha không lấy cái bông thì lấy mấy bài đá mấy máy bài đây để quý vị thì làm thuốc vui lắm <laughs> không đá như tao cái gì tại vì chị Living life, every day, late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want Kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want And I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days